Nguyễn Bỉnh Kim tiên tri về năm 2020 đến năm 2026. 500 năm trước, Gia Cát Lượng, 500 năm sau Lưu Bá Ôn, nhiều người đã biết đến tài năng quân sự, chính trị và đặc biệt là khả năng tiên tri, chuẩn xác không gì sánh được của Lưu Bá Ôn của Trung Quốc. Nhưng tại Việt Nam, sinh sau Lưu Bá Ôn chỉ 100 năm cũng xuất hiện một thánh nhân lỗi lạc với tài năng không thua kém gì hai vị quân sư huyền thoại của đất Trung Hoa. Ông được mệnh danh là Gia Cát Lượng của Việt Nam. Đó chính là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Xuất thân phi phạm Nguyễn Bỉnh Khiêm, tên Húy là Văn Đạt, sinh ngày 13 tháng 5 năm 1491, mất năm 1585, tự là Hạnh Phủ, hiệu là Bạch Vân cư sĩ. Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Sinh ra trong gia đình gia giáo, đặc biệt Nguyễn Bỉnh Khiêm có một người mẹ vô cùng xuất chúng là bà Nhữ Thị Thục, con gái của quan tiến sĩ Thượng Thư Bộ Hộ Nhữ Văn Lăng. Mẹ Nguyễn Bỉnh Khiêm có bản lĩnh không thua gì bậc mẫu nghi thiên hạ – học rộng biết nhiều, lại thông tường thuật tướng số, biết trước được tương lai. Bà đoán trước được nhà Lê sẽ suy vong, nên muốn tìm được một người chồng phù hợp để có thể sinh con là thiên tử một nước. Đến cuối cùng thì bà đồng ý lấy ông Nguyễn Văn Định vì bà biết người này có tướng sinh quý tử. Tương truyền có một vị đạo sĩ đi vân du khi thấy Nguyễn Bỉnh Khiêm đang chơi cùng lũ trẻ trong làng đã nhận xét tướng đứa trẻ này có tướng quý nhân, nếu chọn đường công danh, ắt sẽ có thể trở thành bậc đứng đầu thiên hạ. Nếu chọn con đường tu hành, sẽ có thể viên mãn đắc đạo, trở thành vị thầy ngàn đời của quốc gia. Nhận xét của vị đạo sĩ quả thực đã ứng nghiệm. Nguyễn Bỉnh Khiêm vốn từ nhỏ là người học rộng tài cao. Tuy nhiên, ông lại là người không màng danh lợi – mà lại yêu thích cảnh vô vi thanh tịnh thường ngày thích lui tới nơi thiền viện đạo quán say mê nghiên cứu triết lý tu luyện và huyền học đạo gia sau này ông lại có cơ duyên kỳ ngộ học được cuốn thái ức thần kinh một bí tịch tu đạo của đạo gia ở trung hoa với ngộ tính hơn người sau nhiều năm tu luyện đề cao cảnh giới Nguyễn Bỉnh Khiêm đã chứng ngộ cho mình một bản lĩnh phi thường. Ông đã đạt đến cảnh giới nhìn thấu được quy luật của vũ trụ, lẽ huyền vi của tạo hóa. Từ đó tiên đoán được tương lai, thịnh suy của cả một quốc gia cho đến toàn nhân loại trong tương lai. Sứ nhà Thanh bấy giờ là Chu Sáng khi về nước đã nhận xét An Nam lý học hữu trình tuyền tức là đất An Nam, người tinh thông lý số học thì có trạng trình. Tài năng tiên tri của ông có thể sánh ngang với Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn của Trung Quốc hay Nostradamus của châu Âu. Trong lịch triều hiến chương loại chí viết, trạng trình học rộng khắp các sách, hiểu sâu sắc nghĩa lý, kinh dịch, mưa nắng họa phúc, việc gì cũng biết trước. Tiên tri số mệnh của ba nhà Mạc Nguyễn Trinh. Tương truyền, khi nhà Mạc sắp bị đánh bại, vua Mạc Mậu Hợp đến hỏi Nguyễn Bính Khiêm về thế cuộc. Trạng Trình đã đáp rằng, Cao bằng tàn tại, tam đại tồn cô, nghĩa là đất Cao bằng tuy nhỏ cũng giữ được phúc ba đời. Bảy năm sau, vua Mạc bị quân nhà Trình đánh bật khỏi Thăng Long. Nhớ lời dặn cụ Trạng liền về đất Cao Bằng, quả nhiên giữ thêm ba đời. Được xem là thần tiên tại nhân gian, Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ được người dân tôn kính mà các bậc vương hầu vua chúa thời bấy giờ như nhà Lê, Trịnh, Mạc, Nguyễn đều kính ngưỡng. Họ đã nhiều lần trực tiếp hoặc gián tiếp bằng cách phái những thủ túc thân cận đến cầu kiến ông, xin những lời khuyên của trạng trình về các vấn đề thời cuộc. Sau khi chiến tranh Nam Bắc Triều kết thúc, không thì nước ta bước vào một trận chiến mới. Năm 1955, Nguyễn Kim, người nắm binh quyền bấy giờ của nhà Lê qua đời. Trịnh Kiểm là con rể lên thay muốn chiếm trọn binh quyền nên đã giết con cả Nguyễn Kim là Nguyễn Uông. Con thứ Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng lo lắng bị họ Trịnh sát hại, bèn cho người đến thỉnh ý Nguyễn Bỉnh Kim. Trạng Trình không trả lời, chỉ đưa viên quan ra hòn non bộ, chỉ tay vào bầy kiến mà ngâm. Hoành sơn nhất đái, khả dĩ dung thân. Nghĩa là hoành sơn một dãy có thể dung thân. Viên quan về báo lại, Nguyễn Hoàng hiếu ý trạng trình, liền xin với Trịnh Kiểm được vào trấn giữ khu vực phía nam dãy Hoành Sơn, chính là vùng đất Thuận Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ngày nay từ đó lập ra thế lực chúa Nguyễn sau này. Không chỉ thế, các đời chúa Nguyễn còn mở rộng lãnh thổ từ miền Trung ở Quảng Ngãi đến tận Hà Tiên, định hình lãnh thổ Việt Nam cho đến ngày nay. Trong khi đó, sau khi lên nắm quyền, Trịnh Kiểm muốn cướp ngôi vua Lê, nhưng ngại bị phản đối, nên cũng cho người đến hỏi ý kiến Bạch Vân cư sĩ. Trạng Trình dẫn viên quan ra và nói rằng, mấy năm nay mất mùa, nên tìm giống cũ mà gieo. Rồi hướng sang bảo chú Tiểu đi quét chùa và dặn. Dưới chùa thờ Phật thì được ăn oản. Hiểu được ngụ ý của thánh nhân, chúa Trịnh cho tìm lại tôn thất họ Lê thất lạc trong dân gian tôn lên làm vua, từ đó hình thành hình thức chính trị vua Lê chúa Trịnh. Để lại sấm ký tiên đoán chính xác các sự việc trong vòng 500 năm. Từ ngàn xưa, trong chim tinh học phương Đông, chòm sao Bắc Đổ đã được cổ nhân chú ý quan sát như chòm sao quan trọng nhất trên bầu trời. Trong đó, sao Thái Ức được gắn với ngôi sao sáng nhất của chòm sao này và được coi là thần trời. Sao Thái Ức cũng được xem là biểu tượng của đấng quân vương cai trị thế gian. Chính vì thế, Thái Ức cũng được người xưa dùng để đặt cho bộ môn ghi lại những tri thức vô giá về các quy luật của vũ trụ, sự vận hành của thiên thể. Từ đó giúp những người tinh thông môn thái ức học này có thể tính toán ra sự thịnh suy của nhân loại một cách chính xác. Nếu như Gia các Lượng có, kỳ môn độn giáp, phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn có Thái Nhâm, thì Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm của Việt Nam có Thái ức thần tinh. Dựa vào Thái ức thần tinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã để lại hơn 200 câu sấm ký, ghi lại tiên tri hơn 500 năm sau. Đặc biệt trạng trình tập trung mô tả về thời điểm xuất của vị thánh chủ sẽ cứu độ toàn bộ nhân loại ra khỏi kiếp nạn đại đào thải vào thời mạt kiếp. Thông qua Thái ức thần kinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã biên soạn ra bộ sấm ký hơn 200 câu, ghi lại chính xác các diễn biến hơn của lịch sử Việt Nam và thế giới. Ông cũng tiên đoán được khoảng 500 năm sau khi ông mất, nhân loại sẽ trải qua một đại kiếp nạn kinh thiên động phách. Từ đầu thải lượng lớn người, 10 phần chết 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Tuy nhiên sau đó sẽ có một vị thánh chủ mệnh danh là Vạn Vương Chi Vương hay còn gọi là Phật Di Lặc của Phật gia hay sáng thế chủ trong kinh thánh sẽ xuất hiện cứu thế độ nhân – đưa nhân loại sang một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Thuở đầu, bộ sấm ký được biên soạn ra và lưu truyền bí mật trong gia đình và các học trò của trạng trình. Tuy nhiên, trong quá trình lưu truyền suốt mấy trăm năm, các bản sấm ký đã thất lạc, cũng như do tiên tri đến sự thịnh suy của các triều đại, nên các chính quyền cũng vì thế mà tịch thu hoặc sửa đổi, thậm chí thiêu hủy khiến cho quá trình sưu tập và giải đoán gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng cách tra cứu nhiều nguồn khác nhau cũng như đối chiếu với thái ức thần kinh, bộ sách được trạng trình sử dụng làm tiền đề viết ra sấm ký, đồng thời kết hợp với sự đối chiếu vào chiêm tinh học cùng các dự ngôn của các nhà tiên tri nổi tiếng như Lu Bá um, Notre Nostradamus, Khải Huyền và kinh điển Phật giáo chúng tôi biên tập ra bộ tài liệu thứ giải về sấm ký của Nguyễn Bỉnh Khiêm theo các góc độ khác nhau. Thời điểm này, khi thiên cơ và mọi thứ đã dần hé lộ và đi đến những giờ phút cuối cùng của an bài, thì chúng tôi thiết nghĩ cũng phù hợp để giới thiệu với quý khán giả các thứ giải này, giúp quý khán giả theo dõi và tham khảo. Nguồn gốc của sấm ký Chuyện kể rằng, một ngày mùa thu nhâm dần 1542, đang tự án đọc sách, chợt thấy mây ngũ sắc hiện ra. Trạng liền gieo quẻ bói xem thời vận nước nhà. Trạng bốc được quẻ càng, động hào sơ cửu liền đoán. Liên mậu, kỷ canh tân, can qua sinh sát biến. Nghĩa là loạn lạc liên tiếp vào năm mộ thân, kỷ dậu, canh tuất, tân hợi 1548, 1549, 1550, 1551. Rồi cụ giảng tiếp cho học trò Trương Thời Cử rằng Bốc đắc càng thuần quái, sơ cửu thoái tìm long, ngã bát thế chi hộ, binh qua khởi trùng trùng. Dịch nghĩa, bói được quẻ thuần càng, hào sơ cửu rồng lui ẩn, tám đời sâu ta, binh biến khởi trùng trùng. Bài này chính là chìa khóa để giúp chúng ta mở mật ngữ và ẩn nghĩa trong toàn bộ sấm trạng trình. Theo đó, tám đời sau của trạng trình, chiến tranh sẽ diễn ra liên tục. Điều này cũng làm rồng quy ẩn. Rồng là biểu tượng của vua. Rồng quy ẩn ý chỉ xã hội không còn được cai trị bởi Chúa mà chuyển sang thời đại dân chủ hình thức chính trị hiện đại. Tám đời sau, ở đây chỉ 8 triều đại sau này của Việt Nam đều phải chứng kiến cảnh chiến tranh loạn lạc, lê dân đồ thắng. Quả thực vậy, nếu liệt kê ra từ thời Nguyễn Bỉnh Khiêm còn sống cho đến nay, đã trải qua 8 triều đại gồm nhà Lê, nhà Mạc, Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn, nhà Tây Sơn, nhà Nguyễn, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Trong 8 triều đại này, chiến tranh đã liên tục xảy ra, Trận chiến tranh gần nhất mà Việt Nam tham gia là chiến tranh với Campuchia kết thúc năm 1989. Còn xét đến bối cảnh hiện tại của Việt Nam và thế giới, tình hình Biển Đông đang sức căng thẳng, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, nhiều khả năng sẽ bùng phát chiến tranh thế giới trong thời gian tới. Ở hai câu cuối, Nguyễn Bỉnh Kim viết Ngưu tinh tụ bảo giang, đại nhân cư chính trung. Ý câu này sau khi cả thế giới trải qua thời kỳ đại đào thải, chiến tranh loạn lạc, một vị thánh nhân sẽ đến, xuất hiện ở Bảo Giang. Địa danh Bảo Giang cũng được nhắc đến rất nhiều trong các đoạn sấm ký của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bảo Giang thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành. Tiên tri về thời hiện đại Ngày nay, khoa học hiện đại cũng đã biết 8 đại hành tinh, trong đó có trái đất đều đang xoay quanh mặt trời. Bản thân hệ mặt trời của chúng ta cũng đang liên tục di chuyển tuần hoàn xung quanh. Thiên hà Milky Way với chu kỳ khoảng 250 triệu năm. Đó chính là nguyên nhân của những biến đổi khí hậu và tự nhiên trên trái đất cũng diễn ra theo các chu kỳ nhất định. Sự sống trên trái đất từ khi hình thành cho đến nay không thể tách rời sự vận động của các tinh tú những gì đang diễn ra trên trái đất ngày nay dường như chỉ là sự lặp lại của các quy luật lịch sử đã có từ trước. Thông qua quá trình tu luyện và nghiên cứu, các thánh nhân thời xưa đã nhìn thấu quy luật này. Từ đó đã để lại rất nhiều lời tiên tri nổi tiếng trong suốt lịch sử nền văn minh của nhân loại. Ở Tây Phương thì có Nostradamus, Tradition, Vanga. Ở Đông Phương thì Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, Lý Thuần Phong. Còn ở Việt Nam thì có Nguyễn Bỉnh Kim. Có thể nhận thấy một điểm chung của các nhà tiên tri lỗi lạc này là dù sinh ra ở các nền văn hóa khác nhau, giai đoạn lịch sử khác nhau và các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới, tất cả họ đều nói về một giai đoạn mà đạo đức nhân loại xuống cấp trầm trọng trái đất sẽ trải qua một cuộc canh tân, trong đó hai phe chính tà sẽ xảy ra cuộc chiến kinh thiên động địa, dẫn đến rất nhiều thảm họa đào thải xảy ra trên toàn thế giới. Cũng trong thời kỳ này, sáng thế chủ hay Phật Di Lặc, hạ thế, truyền pháp độ nhân, đưa tất cả chúng sinh trong vũ trụ sang một kỷ nguyên mới vô cùng tươi đẹp. Không ngoại lệ, trong sấm ký của mình, Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng tiên tri về giai đoạn thánh chủ xuất hiện. Việt Nam và cả thế giới sẽ sống trong cảnh thái bình thịnh trị, không còn cái ác, khôi phục là tiên cảnh thời thượng cổ, các bậc thần tiên sống chung chỉ dạy và giáo hóa con người. Tuy nhiên, trước khi thời điểm thái bình thịnh thế, sẽ có một thời kỳ đại đào thải với chiến tranh dịch bệnh khắp nơi. Nguyễn Bỉnh Khiêm tiên tri, mười phần chết bảy còn ba, mất hai còn một mới ra Thái Bình. Trùng hợp là Lưu Bá Ung cũng tiên tri giống hệt về những sự việc đại kiếp nạn thời mặt kiếp, tức thời hiện đại của chúng ta. Kẻ nghèo một vạn lưu một ngàn, kẻ giàu một vạn lưu hai ba. Tức là người nghèo mười nghìn người chỉ lưu lại một phần mười, người giàu mười nghìn người thì chỉ lưu lại hai ba người. Trong sấm ký, Nguyễn Bỉnh Khiêm viết Lợn kêu tình thế lâm nguy, quỷ vương chết giữa đường đi trên trời. Tại đây, chúng ta cần xác định quỷ vương là ai. Trong tác phẩm của mình, Nguyễn Bỉnh Khiêm nhiều lần nhắc đến quỷ vương ma vương sa tăng. Theo văn hóa truyền thống, con người do thần tạo ra. Vương Đông có nữ oa tạo con người từ bùn đất phương Tây có truyền thuyết Chúa Trời tạo ra con người theo hình tượng của mình. Ngược lại, những người theo giáo phái thờ quỷ sa tăng, theo vô thần thì lại truyền ra học thuyết cho rằng con người có nguồn gốc từ động vật, tiến hóa từ khỉ, chứ không phải do thần linh tạo ra và không hề có thần linh hay chúa sáng thế nào tồn tại cả. Chính vì vậy, trong nhiều tác phẩm tiên tri của nhà tiên tri trên thế giới đều nhắc đến quỷ sa tăng ma vương hay con khỉ để ám chỉ đến chủ thuyết vô thần này. Vậy, quỷ vương trong câu quỷ vương chết giữa đường đi trên trời là chỉ ai? Chính là chỉ đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là chế độ cai quản một đất nước lớn nhất thế giới, áp đặt chủ thuyết vô thần luận lên toàn nhân dân, phong tỏa Internet, tẩy não người dân. Đây cũng là chính quyền công khai đàn áp tín ngưỡng tôn giáo quy mô nhất trong lịch sử nhân loại. Trung Quốc trong vòng hàng chục năm qua, nhờ có được sự đầu tư của phương Tây đã phát triển thần tốc và trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Dự kiến quy mô nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua Liên minh châu Âu vào năm 2027 và vượt qua Mỹ vào năm 2032. Tuy nhiên đến năm 2019-2020, việc biến chủng virus corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán đã làm đại dịch lan ra toàn cầu. Dịch bệnh này khiến Trung Quốc lâm vào khủng hoảng trầm trọng, đồng thời cả thế giới cũng đẩy mạnh điều tra nguồn gốc của dịch bệnh. Nếu Trung Quốc bị xác định là nguyên nhân gây ra đại dịch, thì nước này sẽ phải bồi thường tổn thất kinh tế cho cả thế giới, dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc ứng với câu Quỷ vương chết giữa đường đi trên trời. Ở hai câu tiếp theo, chuột sa chỉnh gạo nằm chơi, trâu cày ngốc lại chào đời bước ra. Có người lý giải, chuột sa chỉnh gạo, ý nói chuyện, may mắn, gặp được nơi sung sướng. Tuy nhiên, lý giải như vậy không hề phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Để hiểu hàm nghĩa, đúng hàm nghĩa câu chuột sa chỉnh gạo, chúng ta tìm hiểu về câu chuyện gốc của điển cố này. Chuyện kể rằng, đời xưa chuột vốn là giống linh thiêng ở trời – rồi đã giao cho chuột chìa khóa giữ kho lúa. Lợi dụng quyền hành, chuột thường đến kho, mở khóa ăn sạch thóc, chỉ để lại trấu. Trời biết, bèn đuổi chuột xuống hạ giới. Nó liền xin trời từ nay không dám ăn thóc nữa. Trời muốn cho nó cơ hội sửa đổi nên giữ cho chính gạo của Trần gian. Khi được giao việc, chuột sướng quá, vắt chân, chữ ngủ giữa chính gạo mà nằm chơi. Tuy nhiên tật xấu không bỏ, chuột lại ăn sạch gạo. Vì gạo không có trấu nên chúng ăn không để lại dấu tích. Lúc đầu con người không phát hiện ra, chỉ khi cạn kiệt hết gạo mới biết. Người tức giận bắt chuột lên trả trời và tâu rằng từ khi Ngọc Hoàng cử chuột đến canh chỉnh gạo cho người, dân ngày càng đói kém đi, bếp nổi lửa ít đều vì chuột này cả. Nó ăn vụn gạo dữ lắm, cứ đà này thì dân chết đói hết. Chuột cãi, trước đây bảo tôi ăn vụn thóc, tôi chịu vì có trấu làm dấu tích Giờ bảo tôi ăn vụn gạo Lấy bằng chứng đâu Người không có bằng chứng Nên trời đành thả chuột về trần gian Nhưng trời cũng cho con mèo xuống Để canh gác Từ ấy chuột cũng không giữ được Chìa khóa chỉnh gạo nữa Và lại sợ mèo Nên nó không được ăn gạo thỏa thích như trước đây Mà chỉ rình khi vắng người Vắng mèo ra ăn trộm vài ba hạt mà thôi quay lại câu sấm kỳ Chuột sa chính gạo ở đây là nói đảng Cộng sản Trung Quốc được phú cho cai quản vùng đất Trung Quốc rộng lớn, trù phú, giàu có văn minh bậc nhất nhân loại. Nhưng vì tính gian xảo độc ác tham lam, chỉ biết phá hoại vơ vét tài sản về tay các quan chức, nên làm cho người dân càng ngày càng khổ cực. Đảng Cộng sản Trung Quốc làm ra chuyện xấu để cho dịch bệnh lan xa hại thế gian, nhưng lại đáng tiếc thế giới không có bằng chứng để buộc tội Tuy nhiên, trời cũng cử chú mèo, có thể ẩn dụ cho Tổng thống Donald Trump hoặc nước Mỹ canh giữ. Từ đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn tự tung tự tác, cũng không thể trộm cắp của thế giới nữa mà dần dần chết dần chết mòn. Cũng nhờ thế, người dân chất phát, trâu cày ngốc được cơ hội làm chủ đất nước, không còn phải bị bóc lột và nô dịch nữa. Sấm ký viết, hùng gầm khắp nẻo gần xa, mèo kêu rợn tiếng quỷ ma tơi bời. Tại đây, chúng ta lại bắt gặp từ quỷ ma. Như đã giải thích ở trên, quỷ ma ở đây chỉ chủ thuyết ma quỷ vô thần luận, sẽ gặp phải tai nạn tơi bời. hùm gầm khắp nẻo gần xa, có thể chỉ một trận chiến tranh lớn sắp xảy ra vào năm con hổ năm 2022. Sự kiện này cũng trùng hợp thiên tượng vào tháng 4 năm 2022 khi này sao mộc và sao thổ sẽ giao hội trên bầu trời. Việc hai hành tinh đại diện cho sự đấu đá gặp nhau là dấu hiệu cho chiến tranh và xung đột ở cõi đất. Về diễn biến chi tiết của sự việc dựa vào chim tinh học, chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn cho khán giả trong một video sau. Tại đây, chúng ta tiếp tục thử giải sấm ký của Trạng Trình. Sấm ký tiếp tục có câu Rồng bay năm vẽ sáng người, rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng, ngựa hồng quỷ mới nhăn răng, cha con dòng họ thầy tăng hết thời. Nếu năm dần mão 2022-2023 khởi chiến tranh, thì rồng bay năm vẽ sáng người, ý chỉ năm vị vua khác nhau sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh với thế lực tà ác là chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc. Cũng theo đó, chiến tranh sang đến năm rắn thì đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thua cuộc. Sang đến năm 2026 là năm Bính Ngọ. Bính trong thiên can là hành dương, đại diện là hỏa nên gọi là ngựa hồng. Và quỷ ý chỉ quỷ vương Satan sẽ phải chết. Nói về chiến tranh, cũng có lý giải rằng đây là phép ẩn dụ, ám chỉ một cuộc xung đột giữa niềm tin vào tín ngưỡng và sự theo đuổi thuyết vô thần, theo đuổi vật chất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 2019-2025 như sau. Trong bia ký Lưu Bá Ung có viết Muốn hỏi dịch bệnh khi nào đến, hãy xem tháng 10 vào mùa đông. Nỗi u sầu thứ 10 khó qua năm hợi Tý. Lưu Bá Ung đã nói rõ thời gian dịch bệnh sẽ khởi vào mùa đông năm hợi đầu năm Tý, tức là 2019-2020. Khi nói về thời gian kết thúc đại nạn, bi ký Lưu Bá Ôn có viết Cẩn phòng nhân nhân gian nan quá, quan quá thiên phiên long xà niên. Nghĩa là cẩn thận người người đều phải trải qua gian nan, năm thình tị là quan ải phải vượt qua. Đây là nói năm thìn tỵ 2024 và 2025. Vượt qua hai năm này bước sang năm ngọ 2026, rồi thì nhân loại mới có thể vượt qua kiếp nạn, bước vào thời kỳ mới. Lại cũng nói, thập sầu nan quá, dần mão thình tỵ niên. Nỗi sầu thứ 10 là khó vượt qua, năm dần mão thình tỵ. Câu này chỉ rõ đại kiếp nạn sẽ bắt đầu từ năm hợi tý 2019-2020, tiếp tục kéo dài qua các năm dần mão thìn tỵ từ năm 2022 đến năm 2025 thì mới kết thúc. Do đó, dự ngôn này nói đại kiếp nạn sẽ kéo dài đến hết năm 2025. Trong Hoàng Phách Thiền Sư có viết Can đáo kim xà vận dĩ chung Vừa đến rắn vàng vận đã hết Đến năm 2025 ức tỵ thì kết thúc nền văn minh nhân loại cũ Kiếp nạn kết thúc nhân loại sẽ bước vào kỷ nguyên hoàn toàn mới. Từ những dự ngôn khác nhau, có thể thấy điểm chung là các nhà tiên tri đều miêu tả giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 năm tỵ là thời kỳ đại kiếp nạn, đại đào thải của nhân loại. Trời giáng các loại tai họa sẽ có lượng người lớn bị đào thải. Trong các tai họa này, sau năm 2025, nhân loại bình an vượt qua đại kiếp nạn sẽ bước vào nền văn minh hoàn toàn mới. Tiên tri về thánh nhân học lý xuất hiện. Dù tiên đoán về một tương lai Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều tai nạn chiến tranh, nạn đói dịch bệnh, nhưng trong sấm ký của Nguyễn Bính Kim cũng cho biết, trong thời gian đại kiếp nạn diễn ra, một vị thánh nhân sẽ xuất hiện dẫn dắt người Việt cùng nhân loại thoát khỏi đại nạn. Vị thánh nhân này cũng là điều được Phật giáo nói đến như là đức chuyển luân thánh vương, Phật Di Lặc hay sáng thế chủ trong các kinh điển. Sấm ký của Nguyễn Bỉnh Khiêm viết Có thầy nhân thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành minh Những người phụ giúp thánh minh, quân tiên xứ nghĩa chẳng tàn hại ai. Hay, ghê thay thâu lẫn với vàng vàng kia thử lửa càng cao giá vàng thánh sa tuyết tán mây tan bây giờ mới sáng rõ ràng nơi nơi nghĩa thầy nhân thập chữ thầy trong hán tự cũng được dùng với nghĩa tương đồng như chữ tử ví dụ như khổng tử chữ nhân ghép chữ thập sẽ thành chữ mộc chữ tử bên dưới cộng chữ mộc ở trên sẽ ra chữ lý ý của bốn câu sấm trên là chỉ ra rằng sẽ có vị thánh nhân họ Lý xuất hiện vào thời kỳ này. Xung quanh Ngài sẽ có các bậc thánh tiên theo phò trợ, dùng đạo đức cứu dân chứ không làm hại ai. Đúng như câu, những người phụ giúp thánh minh, quân tiên sướng nghĩa chẳng tàn hại ai. Đặc biệt, vị thánh nhân họ Lý này cũng được trạng trình Nguyễn Bỉnh Kim nhắc đến ở nhiều đoạn sấm khác ví như xem tượng trời biết đường đời trị gẫm về sau họ lý xưa nên điều đáng nói là trong thôi bối đồ của viên thiên can và lý thuần phong mấy nghìn năm trước cũng có nhắc đến vị thánh nhân họ lý này như sau nhược phùng mộc tử băng sương hoáng sinh ngã giả hồ tử ngã điêu y nói nếu gặp người có tên trong đó chữ mộc cộng chữ tử bằng chữ lý thì băng sương giá rét sẽ tan hết. Đảng Cộng sản Trung Quốc, con khỉ sẽ chết vì con chim ưng nước Mỹ hình ảnh tượng trưng là con chim ưng. Với những câu thơ ngắn gọn như xúc tích, sấm ký của Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng mô tả về cảnh thịnh trị khi thánh nhân lạc xuất hiện. Vùng thời nay hội Thái Lai, can qua chiến trận để người thưởng công. Trẻ già được biết sự lòng, ghi làm một bản để hồng dở xem. Đời này, những thánh cùng tiên, sinh những người hiền trị nước an dân. Theo như lời sấm ký, sau giai đoạn đào thải, chiến tranh thì nhân loại sẽ vượt qua cơn bỉ cực tới thời Thái Lai. Dưới sự cứu độ của bậc Thánh Vương, nhân loại sẽ đưa chuyển sang một kỷ nguyên mới, sống cùng những thánh cùng tiên, những người hiền đức ra trị nước an dân như thời Nghiêu Thuấn là một thời kỳ thần dân cùng tồn tại. Thiên cơ chính là bí mật của trời, bí mật của thần giới, cũng chính là thiên ý. Tùy tiện tiết lộ thiên cơ chính là phạm tội rất lớn. Chính vì thế cổ nhân thường chọn các đồ hình, vần thơ mang nhiều ẩn ý để hiển lộ một phần biến hóa của vũ trụ hưng suy của xã hội và tồn vong của nhân loại để nhắc nhở cảnh báo con người hãy mau thức tỉnh, sửa đổi bản thân, quay về với truyền thống và kính ngưỡng thần linh. Ở một tầng ý nghĩa khác, việc tiên đoán được chính xác thời điểm diễn ra đại nạn đào thải nhân loại không hề quan trọng. Điều quan trọng ở đây là chúng ta phải tu dưỡng như thế nào, sửa đổi bản thân ra sao để vượt qua kiếp nạn này – mới là điều quan trọng và cấp thiết hiện tại. Duyên vạn cổ hy vọng thông qua video này có thể thức tỉnh thế nhân, kêu gọi được nhiều người hơn nữa quay về với thiện lương, rời xa cái ác, đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn của vũ trụ để đạt được tiêu chuẩn của thiên thượng, vượt qua được kiếp nạn của nhân loại để cùng tiến vào kỷ nguyên mới mỹ hảo và thịnh vượng trường tồn.